thì đây là cái bảng kết quả của chúng ta ngày hôm qua thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023. Đặc biệt của chúng ta về con 61 chạm 6 chạm 1 tổng 7 càng của chúng ta là càng 6 661. Thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta có đầu 9 chúng ta bị gãy, đuôi thì chúng ta không có anh em nhé. Về phần lô hai nháy của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta có con 40 và con 44 này. Ngày hôm qua thì chúng ta có hai con lô hai nháy thôi. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 16 này và 61 này 16 và 61 Nhìn sơ qua thì chúng ta cũng chỉ có một cặp thôi anh em ạ Đầu 6 của chúng ta thì có 61, 63, 69 Thì con 61 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé Thì hôm trước thì mình có việc bận thì mình không lên được chia sẻ cho anh em Nhưng mà cái hôm trước nữa thì cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em ấy Thì hôm đấy thì à, chúng ta trúng được cả đề cả càng anh em nhé nhưng mà trong cái dàn đấy thì chúng ta không có con 76 thôi thì uh, ngày hôm sau nữa thì mình cũng không lên được video cho anh em cái hôm ngày 17 tháng 4 đây đề của chúng ta về 76 đây nhưng mà hôm đấy thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này anh em này và càng 5 này đó lô hôm đấy chúng ta cũng được con 04 nhưng mà sau ngày hôm đấy thì à, mình có chút việc thì mình không lên được chia sẻ cho anh em thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình lại tiếp tục lên chia sẻ để chúng ta chơi và tham khảo anh em nhé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 ở ờ, giải nhất này ghép với giải 3 chúng ta lấy con 7 này anh em ghép xuống con 1 này ở giải 3 này càng thì chúng ta cũng lấy ở giải 3 này là con 5 chúng ta có bộ đề 12 này Bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này, 676. Càng của chúng ta là càng 5. Để chúng ta chơi cho ngày 17 tháng 4 này ngày 17 tháng 4 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con 76 này trong bộ đề 12 càng của chúng ta càng 5 76 này thì chúng ta ăn được cái càng 5 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 11 bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 này càng đây chúng ta có càng 6 Để chúng ta chơi cho ngày 18 tháng 4 này Ngày 18 tháng 4 của chúng ta Đề về 61 thì chúng ta đã ăn được con đề 61 này Trong bộ đề 11 này anh em nhé Càng của chúng ta càng 6 661 thì chúng ta ăn cả càng này Tiếp tục cái đường cầu này để anh em tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta Thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 này bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 càng ở đây chúng ta có càng một anh em nhé để chúng ta chơi và tham khảo cho buổi chiều ngày hôm nay anh em trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé về một cái đường cầu đề chạm của chúng ta anh em cũng để ý luôn đây cho mình chạy từ ngày chủ nhật dãy 3 này chúng ta lấy con số thứ ba giải giải ba bộ số thứ sáu này ghép xung quanh cho mình anh em nhé chúng ta có đề chạm 6 này sáu sáu này sáu năm sáu sáu bảy sáu và sáu chín sáu để chúng ta chơi cho ngày 17 tháng 4 này ngày 17 tháng 4 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con 76 này và ăn chạm 6 tiếp tục thì chúng ta có cái chạm 1 chạm một lần lượt của chúng ta thì có 161 này 131 171 và 11 đi cặp của con 66 này đã chơi vào ngày 18 tháng 4 ngày 18 tháng 4 của chúng ta đề về 61 thì chúng ta đã ăn được con 61 này và ăn chạm một anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 6 này 6 này của chúng ta lần lượt là 606 này 616 này 636 và 686 vẫn có thể là chạm 6 anh em nhé hai hôm nó đều về cái chạm 6 này thì ngày buổi chiều ngày hôm nay nó có ra nữa hay không thì mọi người cũng có thể tham khảo cho mình về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý vào đây này bộ đề của chúng ta chạy từ ngày chủ nhật anh em nhé giải nhì này kết hợp giải tư cho mình 6 và 7 này chúng ta có bộ đề 12 này Để chúng ta chơi cho ngày 17 tháng 4 này Ngày 17 tháng 4 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 12 này Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 11 Để chúng ta chơi cho ngày 18 tháng 4 này Ngày 18 tháng 4 của chúng ta đề về 61 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 11 này anh em nhé Tiếp tục cái đường cầu này để anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 24 này. Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé. Đây là cái bộ đề thứ hai của mình. Mọi người cũng có thể là ghép với lại cái càng một anh em nhé. Về đường cầu lô của chúng ta cầu lô của chúng ta thì anh em cũng để ý đây cho mình này cầu lô thì mình chỉ sơ qua cho anh em thôi mọi người cũng test cho mình khoảng tầm 3 ngày 4 ngày gì đấy bạch thủ lô 14 xong thủ lô 7447 anh em nhé mọi người cũng có thể đi test cho mình đây là cái đường cầu song thủ và bạch thủ anh em nhé để tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì trên đây là cái bảng chốt số để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé thì mọi người trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm 6 chạm 7 này những con đợt đề kết của chúng ta là con 898 này 747 và con 606 ờ, và 686 anh em nhé anh em có thể là kết hợp với lại cái càng một này cho mình đó về cái đường cầu bạch thủ lô thì chúng ta thì vào con 14 xong thủ lô 4774 mọi người cũng có thể là tham khảo anh em nhé không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn 100% anh tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán mọi người trùng cầu thì mọi người vào không thì thôi không có gì là chắc chắn mọi người nhé